mừng các bạn đã quay trở lại với Ăn một tí thôi Xin giới thiệu với các bạn khách mời của chúng ta ngày hôm nay là người em trai khác cha nhưng cũng không cùng mẹ như thế Đó chính là Nam Anh Xin chào các bạn Em nói chuyện vui rồi đấy Lâu lắm rồi anh mới gặp được một con gái như vậy Anh lại cứ quá lời với cả em rồi Mà đợt hàng lần này của công ty bên em cũng rất là phong phú Em tin chắc nếu hai bên chúng ta kết hợp với nhau mang lại lợi nhuận rất là lớn phải chứ chỉ cần em thôi là anh yên tâm rồi mình là Nam Anh thì tại công việc của mình bây giờ mình đang làm một diễn viên tự do và là người em trai không cùng cha mà cũng khác mẹ của em không nhớ tên chị à? Thục Anh Hôm nay em đến với chương trình thì không biết là em có tài liệu muốn ờ, giới thiệu với mọi người không? Em biết đàn, biết hát, ngại lắm thể hiện luôn ngại gì thế luôn mình nói trước là mình làm cho vui đấy á nhưng mình không biết hát biết đàn gì đâu các bạn chơi thì ở comment nhé đừng chơi thẳng mặt mình đang nào mình cũng đọc được thôi đừng ngại bày đặt nghiện còn ngại là có không khi nào tay cầm tay thường là đơn sao chờ mong ngày mai ai biết ra sao người có đi xa tận phương trời thì thôi các bạn nhé <laughs> hát thế này mà nó bảo là nó không nó hát không hay chỉ hát cho vui thôi Ê dạy chị hát được không? Chị muốn hát đúng không? <laughs> chị á, chị muốn hát nhưng mà chị hát không hay nhưng mà chị hát xong đảm bảo mọi người không nghe được đâu mà mọi người xem được viết này mình phải nghe rồi chắc chắn là phải nghe rồi chị hát đi nhá chị hát bài gì không hát được đâu hát đi một đêm say nhá một đêm say Ý đôi môi em còn đỏ màu Bài gì nhanh lên nào Chị thích um, nhạc thiếu nhi Thiếu nhi á Hai con thật làm con nhá ok ok hai đi hai con ta là con đuổi nhau cắn nhau đứt đuôi ra thằng lần thì bọn chúng đen mới lắm tròn À con này mày ngu sao mày cắt đứt đuôi em mày đúng không? Thôi, rồi, mọi người chắc người tắt từ đây rồi <laughs> mắt vẫn cứ tròn xoay Em là nắng, còn tôi là mưa Gió quấn ánh mắt chạm nhau Em là ai, làm con tim tôi xuyên sao Vì xuân đã đi qua hè sang em chưa tới Vì tôi vẫn nơi đây, tôi vẫn chờ đợi Vì yêu là mong chờ, yêu là dại khờ yeah phần nếu nắng gió có của em đi như là lời hứa ta đã nói lúc chia đi thì em có giữ lời để quay về quay về cha đất vẫn cứ tròn xoay mà sao tôi vẫn cứ ngồi đây đợi chờ gió kêu vẫn trôi về nơi nào để tìm lại ai mắt nơi hàng mi cong à, hôm nay mình ăn gì nhỉ à, đã bao giờ em ăn thử đồ ăn của Mexico chưa Mexico á chưa em ăn ớt thôi em ăn ớt à chị thì kể cả ớt chị cũng chưa ăn thử của Mexico <laughs> rồi Nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đồ ăn của Mexico Em thấy ờ, thú vị không? Muốn háo hức, muốn ăn thử không? Em thấy đói Đói à? Thế bây giờ ăn luôn nhá Ăn luôn Ok À, trước mặt chúng mình đang là một bàn đồ ăn Mexico Và hôm nay thì mình làm đồ của taco là lá Chị hỏi là em biết đây là cái gì không? Bánh chuối Bánh chuối á? À? <laughs> Thật là đuổi Em mà em chưa ăn đồ Mexico, chịu giới thiệu chứ Đây là taco và ừ, cái set này là một combo luôn combo này thì gồm có ba bánh taco là taco mackenzie taco mac and cheese và taco fried chicken còn đây là burrito uh, salad và quesadilla Ngoài ra thì mình còn đặt thêm combo mút up nữa Combo này thì gồm có một bánh burrito Một salad Và một bánh quesadilla À quên mất Combo này còn có cả hai nước coca nữa Đấy. Nhìn bàn đồ ăn này rất là hấp dẫn đúng không? Ăn Đói rồi đúng không? Ăn <laughs> Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng ăn một tí thôi Chị nhìn cái bàn đồ ăn này thì chị thấy muốn ăn thử là cái taco này nhất Không có cùng ăn hết đúng không? Ừ đang ăn Cái nào cũng được <laughs> ừ, Bây giờ mình sẽ ăn thử cái taco trước nhá Ok à, bánh này thì là taco Mackenzie ở trong này thì sẽ gồm có bò hầm và bắp cải trộn bánh taco bánh taco này thì là taco vỏ cứng ở đây thì có cả vỏ cứng và vỏ mềm nhưng mà trong combo này thì chỉ có vỏ cứng thôi đây. cái con rau đấy cái vỏ rất là giòn đấy cái này đang chay à? không không nhìn thấy thịt đấy à oh. cái miếng thịt Nhìn thứ là thơm Ngon Cái bò ấy Ăn hơi giống bò sốt vàng Ăn nước chừng mà không cảm thấy gì thở ạ Cái đứa em cũng cha Quên cái đứa em không cùng cha cũng không cùng mẹ này không giống một tí nào cái hết cái lớp vỏ thì rất là giòn và lớp vỏ này thì sẽ được chiên qua trước còn nhân ở trong thì thịt bò làm gì đấy làm sao mà dính vào tay <laughs> còn nhân ở trong ấy thì thịt bò giống như kiểu bò tốt vang ấy nhưng mà nó không được mềm hoặc là hơi dai dai một chút nhưng ăn rất là ngon cái bánh này như vỏ cũng giòn nhưng em thấy như toàn rau thôi chứ không thịt đâu cả có thịt mà chị chị ăn thì đấy rất là cũng khá là nhiều thịt đấy mà chắc là em nuốt chừng nó không biết thịt đâu <laughs> ăn hết cả nữa đi đây còn đây thì là bánh mắc em chi bánh này thì sẽ bánh bánh này thì có bò băm và nuôi ở trên sẽ phủ một lớp phô mai nữa và lúc mà chị đi mua ấy thì sau khi mà cho cái bánh này lên này người ta sẽ dùng đèn khò để cho cái lớp phô mai này nó được chảy ra ấy nhưng mà về đây bánh hơi nguội rồi nên là cung <laughs> hạt nó vẫn cứng rồi rồi ôi cái lớp vỏ giòn của con ấy nghe nghe thì nó giòn đấy Uầy cái lớp vỏ băm lên ui bánh này rất là đầy phô mai này mọi người mùi phô mai thơm cực ấy Mmm. này bằng cái bánh lúc đầu vì chị thấy cái hương vị ấy nó không được đậm đà như là lúc đầu chị thấy cái bánh lúc đầu nó đậm đà hơn em thích cái này hơn tại vì đơn giản ăn theo phô mai ừ bánh này thì nó rất là ngậy cái vị phô mai nhưng mà mình thấy là nó hơi nhạt so với khẩu vị của mình ừ. mang được thích chất đâu về bây giờ vỏ vẫn giòn ừ. vỏ bánh rất là giòn mặc dù là bánh đã rất nguội rồi <laughs> mà cái bánh này chấm thêm với cái tương ớt này thì ngon hơn Ui. cái lớp vỏ giòn lắm luôn đấy phải ơi Ok, bây giờ thì sẽ ăn thử chiếc taco cuối cùng là Fed Chicken Đó, nghe Fed Chicken đấy biết là ở trong có gì đúng không? Ừ, có thịt bò mà bếp chicken À thịt gà <laughs> Ok, trong này thì có thịt gà, uh, xà lách và salsa dứa Có cà chua ừ, ừ, cà chua là ở salsa dứa ấy Salsa dứa thì sẽ có dứa với cà chua Đây mời em Đây mời mọi người Trong cái thịt gà này hình như là có thêm cả nấm và nấm hương và mộc nhĩ nữa đúng đúng đúng đúng đúng, có một chút sốt giống như sốt cà chua ấy mời mọi người nhé ừ. cái này em thấy vị dứa là rõ hơn chị thích cái này nhất bởi vì gì cái này nó đậm đà nhất ấy cái từng uh, ờ, cái phần uh, à, salsa ấy thì à. cái sốt của nó ấy ngon chị nó đậm đà không, không cảm thấy vị sốt cảm thấy mỗi vị dứa thôi à, nó hơi chua chua ấy còn em có thích cái thứ hai nhất cái này chị cảm thấy là nó đủ vị chua chua ngọt ngọt xong rồi nó không bị nhạt như cái thứ hai ấy cái thứ hai đơn giản là em thích phô mai thôi xong rồi bánh này có một cái vị rất là đặc biệt nhưng không biết nó là cái vị gì cái vị này nó rất là đặc biệt ngứa ăn nó rất là cuốn ý ăn cái bánh thứ hai nhá kiểu ăn đến miếng thứ hai thứ ba thì sẽ cảm thấy nó hơi ngấy ngấy một chút ấy nhưng mà ăn cái bánh này không ăn bánh này kiểu càng ăn càng cuốn ấy mà cảm giác nó không bị ngấy ăn rất là ngon ừ, ừ, ừ. ok bây giờ em muốn ăn thử món gì tiếp theo món này thì đẹp nhìn cháy cháy cháy nhưng mà món này đi đây là burrito nhưng <coughs> mà ăn món này cơ lừa lừa đây là uh, quesadilla và khi mà chị hỏi uh, chị chủ quán ấy thì chị có bài là quesadilla này là pizza của Mexico trong này phần nhân thì sẽ có là uh, thịt heo nướng phô mai salsa dứa còn lớp sốt ở trên thì là sốt bơ và sốt mè rang lúc đầu ấy mấy chị dưới sốt lên ấy nhìn trông rất đẹp nhưng mà đi đường về à, nó bị không được đẹp mắt cho lắm cái này nhớ hơi giống mayonnaise ừ nhưng mà nó là uh, sốt mè rang oh. à. lúc đầu chị nghĩ là lúc đầu lớp vỏ nó sẽ giòn hơn ấy, nhưng mà đây mình cũng để khá là lâu rồi nó nguội rồi ấy. nó có hơi ấm ấm nên nó không được ừ, giòn như lúc đầu ấy cái này ở trong vẫn có dứa này có cà chua có thịt gì đấy ừ. trong này có cả phô mai nữa chính xác ừ, nó hơi giống kiểu bánh pizza ấy pizza này nó làm hơi khác ừ. mùi thịt heo rất là ngon rất là thơm ấy mùi thịt heo rất là thơm luôn mọi người ăn này như hơi mặn đúng không? Ừ. Em nghĩ là tại cái sốt ở trên này này. Không. Sốt xe xanh ở trên này. Không chị chị lại nghĩ là do cái phần heo thịt heo ở trong. Hơi mặn một chút. Chưa cắn được miếng thịt nào. Trời đây này, đây một đống thịt của em luôn. Nhưng mà cái phần vỏ ấy nó bị nguội dưới này nó không được giòn ấy. Là mình nghĩ là nếu như mà ăn giòn thì nó sẽ ngon hơn. cái thịt heo này hơi giống cái thịt heo ở bánh um, taco Mackenzie đầu tiên cái hương vị nó hơi giống thế nhưng mà nó mặn hơn thế nhưng đúng là tại cái sốt ở trên mà em cho chị hỏi một câu nhé em đi học hát ở đâu đây tiếng hát hay đấy chị nghĩ là chưa chị muốn hát không không chị hỏi là em đi học hát ở đâu mà em hát hay thế em tự học ở nhà em tự học ở nhà thế thôi chị không nói chuyện với em nữa cái tài, tài năng thiên bẩm của em đúng không sát rồi đấy <laughs> Ok, tiếp tục với chuyên mục review thì bây giờ chúng ta sẽ ăn thử bánh burrito Bánh burrito này thì phần nhân sẽ có thịt heo nướng này, bơ dầm, salsa dứa, uh, ờ, kem chua và salad Chị sẽ cắt đôi ra nhé Hầu như cái món ăn nào của Mexico cũng có salsa dứa hả? Ừ, salsa nó như kiểu là rau trộn ấy và ở Mexico thì sẽ cái sao sao như thế yeah. À? cái lớp vỏ có vẻ là hơi dai chút nhìn phần nhân rất là đầy luôn ấy Nào. ăn nhé mọi người trong này có cả mùi hành tây nữa có một chút cơm nữa mọi người ạ ừ. mời mọi người nha ăn em cũng cảm thấy có vị dứa ừ cảm thấy là vị dứa với vị hành tây hơi nhiều ở nó <coughs> lấn áp luôn các vị các vị khác có cả rau thơm này ừ, có rau xà lách phần vỏ ở đây thì khi mà chị hỏi thì chị chủ quán có bảo là vỏ ở đây được làm từ bột ngô và bột mì 90% là bột ngô, 10% còn lại là bột mì và chút sữa không được à, rất là thích cái phần vỏ nó hơi dai thích cái chỗ bị cháy này này ừ. giòn giòn cái phần cháy nó kiểu giòn giòn dai dai ăn ngon đấy mà kiểu phần vỏ này nó rất là mỏng đấy nhìn cái phần vỏ bánh này chị bị nghĩ đến cái bánh ở trong phim cô dâu tám tuổi em nghĩ đến cái bánh trong phim hoạt hình gì Chúng tôi là gấu ấy Không biết Có phim đấy á Nhưng mà trong này hơi nhiều cơm Hơi nhiều cơm Không cảm nhận được rõ vị thịt nướng cho lắm Nó còn hơi cay cay một tí Ừ, hơi cay cay một à? chút Có cả một chút tiêu ở trong này nữa ừ. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ăn đến món cuối cùng salad món heo healthy nhất của ngày hôm nay <laughs> trong salad này thì sẽ trong salad này thì sẽ có thịt bò này um, ô liu đen kem chua kem bơ và rau rau ở đây thì là rau ramen chị chủ quán có bảo là rau ramen nó khá là giống so với rau xà lách nhưng mà rau xà lách thì có thể dùng để quấn với những đồ ăn khác còn rau ramen thì chỉ chuyên để trộn salad thôi ừ. đấy là cái điểm đặc biệt và phần salad này thì có riêng một hộp sốt như này để khi nào mà mình ăn thì mình sẽ trộn vào salad này có cái thịt ừ lúc đầu chị cũng không nghĩ là salad này nó có bản thịt Ôi, cái sốt này trông khá là dẫn hơi giống kiểu sốt mẹ <laughs> nhìn hơi giống sốt mẹ ấy hơi chua chua ngửi khá là hơi chua một chút đây, trộn lên đây đây chính là rau ramen đó nhìn nó không khác gì rau xà lách luôn ấy chắc là nó rau xà lách không rau xà lách khác chị chị chủ có nói rất rõ với chị là rau này không phải rau xà lách chắc chắn là không phải luôn ừ nó là rau ramen thì nó cũng khá là đều rồi kiểu mùi có vẻ hơi hơi chua chua mình giấm ấy hơi chua chua vị giấm cho em ăn trước đấy em thử trước đấy. đúng rồi đấy đen này ừ. con mời mọi người sốt nhiều hơn nhưng có vị sốt nhiều hơn là mấy vị topping trong đấy cảm giác cái sốt này nó rất là nhiều ấy ăn chỉ ừ, cảm nhận được vị sốt nhiều hơn Đúng. ai mà kiểu không ăn được rau lắm ấy có vẻ sẽ thích cái này vì nó không có nhiều cái vị rau ấy nên là ăn nó dễ ăn hơn ấy rau nhìn nhiều mà ăn vào chả thấy vị đâu Ừ, nhiều vị sốt cái sốt này rất là ngon hơi chua chua một chút chứ kiểu nó không bị ngọt mà nó cũng không bị kiểu ngấy ngấy ấy ăn chua chua rất là ngon kiểu ừ, ví dụ kiểu mà làm mình ăn ấy mình ăn những cái đồ này nó hơi ngấy ngấy rồi xong rồi ăn thêm cái salad này vào ấy sẽ giảm ngấy chị thích cái salad này chị quên Nên không bị ngấy ăn ngon Chị vừa cắn được một miếng bò Dai dai, ngon cực Dai mà ngon á Em ghét miếng dai á Không chị ăn cái phần nó kiểu dai dai ấy Ngon Cái sốt này xuất sắc luôn ấy Em ăn được vị đỗ đen này đỗ đen cho mà nhìn ít mà ăn mà nó có vị lên nhưng mà chị không hiểu tại sao lại cho đỗ đen mà nó hơi lạ lạ một chút đấy nó là salad mà vì đúng salad không, rau mà. không thấy cho đỗ đen bao giờ ấy là cái này cho đỗ đen nó hơi lạ Mexico nhưng ăn mà ngon rồi thì mình và Nam Anh đã cùng ăn thử đồ ăn của Mexico Vì đây là lần đầu tiên chúng mình ăn thử đồ ăn của Mexico Nên là cũng hơi ờ, lúng túng một chút Kiểu không, không biết là những cái hương vị nó như nào ấy và mình chưa bao giờ ăn thử đồ Mexico nên là mình cũng không biết là đồ của taco nó lá hôm nay mình đặt thì có giống hoàn toàn với đồ ăn Mexico không nhưng mà mình thấy là nó khá là hợp với khẩu vị của mình mình thấy rất là ngon đặc biệt là cái salad này <laughs> đây là cái salad này đó thứ mà mình mê nhất ngày hôm nay còn em thì em thích nhất là món nào em đã nói từ đầu rồi em thích những món là có phô mai à.